đời luôn rồi đó mất kiểu dạ hai bên đan hai bên thẳng hai bên đan hai bên thẳng đây từ đây cái gỗ này nó, ờ, gỗ đức nó dài lắm không được cái gỗ đức nó dài mét mét tư nữa bản nó to gỗ đức thì nó to lắm còn gỗ ở việt nam nó nhỏ hay à bẹ ngạc tới phòng ngủ cái này mà tiệm bán vàng hoặc bán thuốc tây là ngon nhất vâng mấy cái shop quần áo á mấy cái quán đồ ăn ăn mà nó sang sang á chú nó nót sàn không à quần áo mà chú nót sàn lên á nó rẻ mà đi đồ nó sang á ví dụ áo 200 ngàn lấy bán được 400 ngàn giờ nó ví dụ 20 ờ, mét hết có nhiêu đâu 45 triệu bao nhiêu cứ mua thả này đi ủi ờ, màu màu hơn. bán vàng là tốt á vâng sang. Dạ. sang mà, mà, mà, bán được giá cao mấy khách sạn nó lót nhiều giờ nhà trọ mới chỗ làm là bảy mươi căn nhà trọ một căn ờ, khoảng ờ, mấy mét 10 mét thôi, <laughs> lót cổ hết ra chơi rồi đó Thank you.